Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh Tiếng soi kèo cũng như là kênh uh, Tiếng bóng đá nha anh em. Thì trong cái video lần này, Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu uh, tại vòng loại Euro 2024. Đó, đó chính là trận đấu giữa Ý với Anh. À, thì cái trận đấu này thuộc ở bảng C nha anh em. Đấy thì uh, uh, vừa rồi Tiến cũng đã lên video nhận định cho anh em một cái trận đấu uh, sớm, một trận đấu uh, khai mạc tại vòng loại Euro giữa cái thằng uh, đây anh em, giữa cái thằng Kazakhstan cùng với cái thằng ờ, Slovenia Đấy thì anh em có thể vào cái trang tiến để tham khảo về mã kèo của cái cặp đấu ờ, khai mạc của vòng loại World Cup, vòng loại Euro này Đấy, thì tiếp theo đây à, Tiến sẽ nói về cái trận đấu giữa Ý và Anh Cùng giờ cũng có rất là nhiều trận đấu khác được diễn ra Đấy, do Tiến không có nhiều thời gian để lên được hết video cho anh em tham khảo về các mã kèo này Nhưng mà tất cả các trận đấu Tiến đều lên đầy đủ các mã kèo mà à, Tiến tham khảo cũng như là là sôi kỹ càng nhất và Tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm để cho anh em theo đấy và những anh em nào mà muốn lấy được hết cái mã kèo này hoặc là muốn ờ, tham gia vào cái nhóm của Tiến cũng như ờ, đen xa bờ thu tha gì đó mà muốn gỡ gạt ở cái vòng loại Euro này và muốn ờ, cùng Tiến đi ở cái chặng đường dài hết cái vòng loại Euro này và những trận đấu phía trước nữa đó thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram Tiến có để ở phía dưới màn hình góc video này đây số Zalo này 0963 731 346 Telegram là kèo bóng cao tiến thì anh em cứ liên hệ đi à, tiến sẽ đưa anh em vào nhóm với hai cái điều kiện nhưng mà đặc biệt là nhóm của tiến sẽ không thu lọc phí nào từ anh em hết anh em nhớ nhé nhưng mà anh em phải có hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thì anh em mới được vào nhóm của tiến thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu từ một củ đến hai củ trở lên ok cho anh em đó thì với một hai củ tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em cũng như là kêu anh em dằn lại cái mã tỷ số đấy để cho anh em uh, có thể mà gỡ gạt mà kiếm lãi trong uh, cái hành trình Elgo này còn uh, à, cái việc mà anh em thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến. đấy thì anh em chơi cùng trang với tiến thì anh em sẽ có rất là nhiều lợi thế cũng như tiến sẽ nắm bắt được những cái mã kèo trên trang nó biến đổi nó nó nó nó biến động nó thay đổi như thế nào đó lúc đó thì tiến sẽ ờ, đẩy trực tiếp lôi kèo lên nhóm cho anh em theo cũng như là khi mà tiến đã cho anh em một cái mã kèo nào đó uh, trên trang để lên nhóm anh em theo xong đúng không tầm 50 phút nếu mà mã kèo đó mà có biến động có thay đổi cái gì đó mà tiếng thấy không ổn thì tiến sẽ lập tức kia anh em ờ, bán đi hoặc là dằn thêm cái mã kèo khác vào để ờ, anh em có lãi một cách mà tuyệt đối nhất để tránh cái việc mà thu tha ok cho anh em đấy thì anh em không có cái việc gì phải chơi qua thầu qua cò đó đó chơi qua thầu qua cò vừa mất like mất phí nè lại còn gặp nhiều cái vấn đề ờ, phức tạp khác có khi là liên quan đến pháp luật nữa đúng không anh em bây giờ pháp luật việt nam nó đang me và mấy cái thằng thầu cò nhiều lắm đó anh em chơi qua tụi nó thì chỉ thì chỉ có thu tha với nuôi tụi nó thôi tốt nhất là anh em nên né đi đấy nên tự chơi trên trang tìm một cái trang uy tín mà chơi đó thì cứ muốn vào nhóm thì cứ liên hệ cho tiếng nhá ok thì quay lại với cái uh, trận đấu như ý với anh đây <coughs> trước tiên trước tiên thì uh, đến với cái video mà phân tích nhận định về cái cặp đấu này thì tiến sẽ cho anh em xem qua về cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra đây thì hiện tại ti uh, tới ngày 24 tháng 3 rạng sáng 24 tháng 3 2 giờ 45 mới đá nhưng tiến hôm nay nhận định cũng như lên video cho anh em tham khảo cái trận đấu này khá là sớm nha anh em đó vì tiến phải lên sớm những cái trận đấu vòng loại Euro này thì anh em mới có thể tìm được những cái video của tiến trên YouTube vì tiến phải lên sớm mới có được cái đợi suất anh em đó thì lúc đó anh em mới tìm được những cái video để anh em tham khảo đúng không thì do tiến lên sớm uh, các video nên chưa có nhiều cái thông tin về cái đội bóng này cũng như là là cái đội hình ra sân chính thức đó là cầu thủ nào sẽ chơi với sơ đồ nào rồi ai sẽ dự bị thì khi mà trước giờ bóng lăn tầm 1 à, một tiếng đồng hồ tầm một tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn lúc đó có những cái thông tin chính thức về cái trận đấu cũng như là đội hình ra sân chính thức của hai đội nè rồi cầu thủ nào ra sân cầu thủ nào chấn thương chơi với cái sơ đồ gì đó lúc đó tiến sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh heo vì lúc đó mà tiến đã tham khảo tiến đã sôi kỹ được những cái thông tin chính thức rồi đó đúng không thì à, nếu mà trước một tiếng có những cái đội hình thông tin chính thức thì tầm à, 10 phút sau đó thì tiến sẽ lập tức đẩy kèo lên nhóm nếu có thay đổi gì tiến sẽ lập tức đẩy lên nhóm cho anh em ờ, sửa rồi anh em theo thì cái tỷ lệ nâng kèo cũng như là kiếm lãi nó ok hơn rất là nhiều vì hiện tại tiến nói nhiều lần trận đấu này tiến nhận định khá là sớm nhớ nha anh em tiến nhận định khá là sớm nên chỉ nằm ở cái mức là tham khảo thôi ok anh em thích thì anh em vào kết hợp lý mã thì anh em vào không thì anh em có thể ờ, coi như tham khảo hoặc là đánh ngược lại được không anh em đấy thì uh, như tiến đã nói để vào nhóm tiến thứ nhất có một hai cũ chứ lên thứ hai là phải chơi cùng trang với tiến đấy thì ví dụ như mà anh em chơi cùng trang với tiếng anh em thấy không có rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi nè nhưng có một điều tiếng muốn nói với anh em là tiếng nhận định trận đấu này khá là sớm tiếng nói nhiều lần rồi nhá do vậy mà chưa có những cái mã kèo thẻ này cũng như là kèo phạt góc đó hay là mã kèo cả hai đội ghi bàn này nọ các kiểu hiện tại chỉ có được cái mã kèo là cả chặn nè kèo chấp nè cùng với mã kèo tài xỉu rồi mã kèo hiệp một thôi theo đó là mã kèo tỷ số nữa đấy còn ghi những mã kèo khác như mã kèo thẻ kèo gốc rồi rồi rồi kèo à, cả hai đội ghi bàn này nọ các kiểu đó thì trước giờ bóng lăn à, tầm một ngày nói chung là là thí dụ như cái này là rạng sáng 2 giờ 45 à, rạng sáng lúc 2 giờ 45 ngày 24 đá thì tầm à, sáng hoặc trưa ngày 23 thôi chắc chắn sẽ có đầy đủ các mã kèo như là kèo gốc kèo thẻ cho anh em chơi ok cho anh em vì hiện tại tiếng nhận định khá là sớm nên hiện tại những mã kèo đó chưa có nhá đấy thì cái việc anh em chơi trên trang rất là lợi luôn thí dụ như cái mã kèo này đặt kèo đồng ý nó cho anh em là thằng ý ăn đủ nè đá đủ đá bỏ một ăn một đúng không đá ăn đủ còn thằng anh thì anh em bỏ một ăn 0.84 nhưng khi mà anh em đem hai cái mã kèo này anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cỏ ấy, thì riêng cái mã kèo ý trên da anh em ăn đủ nhưng ở ngoài nó chỉ cho anh em là nằm ý với cái mức là ăn là ăn bỏ một ăn 0.8 0.7 gì thôi đúng không anh em còn như anh đá đồng mà ăn 0.84 nè nhưng mà bên ngoài nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.7 0.65 0.7 vậy thôi có khi nó đôn lên mã là thằng anh chấp đồng nữa nữa đấy nó chơi như vậy nó nó nói chung là nó chơi trên đầu anh em đường là anh em cũng phải uh, thua tha hết, hết trơn á nếu mà anh em thắng thì nó sẽ kiếm được cái lãi từ cái uh, uh, số 4 thắng của anh em nếu mà anh em thua thì chính anh em là người chịu thiệt đúng không anh em chơi như anh em nuôi nó thôi chơi vậy là chơi ngu đúng không anh em nói thẳng là như vậy nếu mà tiếng có nói gì mà mạo phạm đến anh em thì tiếng xin lỗi ok cho anh em đó thì nếu như mà anh em nào mà mà mà mà đã từng chơi qua thầu qua cò thì chắc cũng rất là hiểu rõ về cái việc thầu cò nó chơi mình như thế nào đúng không rất là dễ thua tha luôn à, chưa nói đến cái việc là nhiều vấn đề nó nó nó phức tạp khác nữa đấy nói chung là nên né xa những cái thằng đó ra đi anh em cứ tìm một cái trang uy tín mà chơi đó thua tha sao bờ muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến lấy những cái mã kèo chuẩn nhất một cách mà miễn phí thì cứ liên hệ với tiến qua cái telegram hoặc số zalo tiến để phía dưới góc màn hình hoàn toàn miễn phí mà đúng không anh em đó thì cứ liên hệ vào thôi đạt đủ hai cái yêu cầu mà tiếng nói từ đầu video thì anh em cứ vào đấy còn những anh em nào đặc biệt mà mà am hiểu về bóng đá cũng như là là am hiểu về bóng đá nè biết phân tích biết soi kèo rồi tự theo cái cảm tính của anh em đó thì anh em hoặc là hoặc là anh em có những cái kinh nghiệm rất là nhiều không muốn theo kèo của tiếng nhưng mà anh em vẫn chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi đấy anh em vẫn chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi thì anh em cứ liên hệ cho tiến luôn đi tiến sẽ giới thiệu cho anh em cái trang uy tín mà tiến đang chơi đó đúng không anh em ok thì uh, quay lại với video này anh em có thấy này uh, cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra hiện tại là mã kèo đồng nhưng có uh, nhà cái đánh giá là là cái tỷ lệ chiến thắng của anh giành giành ở cái trận đấu này trước ý là hơn chút xíu đúng không anh em khi mà đưa ra mức kèo ăn thấp hơn với 0.16 so với ý này tại bên cạnh đó còn có mã kèo là anh chấp đồng nữa đó nếu anh em nằm ý với mã kèo không không chấm đồng nữa thì nếu mà hòa thì anh em sẽ ăn được nửa mâm với cái mức là 0.75 đó ở trận đấu này chơi trên trang có lợi đúng không anh em qua cạnh đó thì có mã kèo tài xỉu là hai hòa này rồi 2.25 cả trận này đấy hiện tại thì chỉ có bấy nhiêu mã kèo thôi nhưng mà theo tiếng nói thì vào sáng sáng hoặc trưa ngày 23 thôi sẽ có rất nhiều mã kèo cũng như mã kèo chấp mã kèo tài xỉu sẽ có thêm cỡ sáu 7 kèo cái chục kèo cho anh em chơi nữa đấy thì trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này nhá đó và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái cái lịch triệu tập của các cầu thủ để cho anh em có thêm nhiều thông tin để đưa ra những cái mắc kèo mà mà nó an toàn nhất ok cho anh em đấy thì anh em có thấy này trước tiên là cho anh em xem về ý trước nhá thì ý những cầu thủ của ý mùa này đa số anh em thấy này đa số triệu tập là từ các giải mà Serie A mà thôi đó riêng thằng napoli napoli đang có phong độ rất là tốt rất là thăng hoa nên đã được uh, huấn luyện viên chịu tập đến ờ, bốn bốn năm cầu thủ gì đó lần nha anh em đấy còn Napoli đã đá như thế nào mùa này thì chính anh em mà theo dõi bóng đá chắc cũng đã em hiểu em hiểu rồi đúng không Napoli phải nói là đá hay nhất ở các giải đấu hàng đầu châu hiện tại luôn đấy đặc biệt là cái tiền đạo của Napoli đang giữ một cái phong độ ghi bàn rất là ổn định rất là tốt luôn đấy thì ở cái cuộc đối đầu này huấn luyện viên uh, đã chịu tập được uh, Raspadori này cũng như là Politano của Napoli này đấy ngoài ra còn có Chiesa của Juventus nữa đấy nhưng mà riêng cái trường hợp của thằng Chiesa này thì theo tiếng thấy thì đang có cái thông tin là nó đang bị uh, chấn thương nhẹ nha anh em nhưng mà chưa biết có thể ra sẵn trận đấu này không đấy bởi vậy trước giờ bóng lăn khi mà có những thông tin chính thức thì nó sẽ chuẩn xác hơn rất là nhiều nhưng mà hiện tại thì ờ, theo những cái đội hình hiện tại thì tiến chỉ lên cho em tham khảo lên em nhớ nhá. đó thì ngoài ra tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái đội hình triệu tập của thằng anh này đây thì những cầu thủ của anh cũng đa, đang có phong độ cực tốt như là Arsenal như là cái thằng Saka này đấy rồi bên MU thì có hàng hậu vệ có Mara với lúc so này đó và Alexander No của Liverpool này cùng với Kylian Walker của Man City Ton đấy rất là nhiều cầu thủ đang chơi cực kỳ tốt tại ngoại hạng Anh đó như thằng Benjamin của khả năng Arsenal cũng thi đấu rất là tốt này <coughs> rồi Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái hàng tiền đạo này đây cũng như là Marcus Redford này, Saka rồi Bellingham, Madison đấy rồi Jordan nói chung là những cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh đang ờ, được triệu tập ờ, khá là nhiều nó một cái đội hình khá là trẻ nha anh em đấy và đây chỉ là cái cái cái cái lịch triệu tập những cầu thủ của hai đội thôi thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái ờ, phong độ của hai cái thằng này nhá đây trước tiên là ý thì anh em cũng vừa biết ý cũng đã bị loại khỏi cái vòng loại ở world cup à, vừa rồi đấy thì đó là một cú sốc nha anh em như là thằng à, ý bị à, loại khỏi à, cái trận thua trước hình như là trước hàng Macedonia với số không không một thì phải anh em cái trận thua phải nói là rất là bất ngờ luôn đấy à, và nhìn vào cái phong độ thì anh em có thấy tại cái giải Nation Cup thì cái thằng ý cũng đã có được ba chiến thắng hai hòa và chỉ phải nhận một thất bại với tỷ số là 2 năm trước cái thằng Đức mà thôi đó thì cùng đó anh em thấy này ở cái giải Nation Cup thì cái thằng Ý cũng đã từng thắng đội tuyển Anh với tỷ số là 1-0 đó và ở hai trận ờ, giao hữu ở hai trận giao hữu mới đây thì Ý lần lượt có chiến thắng 3-1 trước ờ, Albania và có trận thua 0-2 trước Áo thì đây chỉ là những cái trận giao hữu mà thử nghiệm đội hình thôi anh em nên cũng chẳng nói lên điều gì cả đấy nhưng mà riêng tiếng tuy ý bị loại ở cái vòng à, vòng loại World Cup 2022 khá là đấy khá là bất ngờ và tiếc nuối luôn nhưng đối với tiếng thì ý vẫn là một cái đội bóng đang rất là mạnh và chắc chắn Ý sẽ muốn bảo vệ cái ngôi vương của mình ở cái à, vòng loại Euro năm nay và cũng như sẽ thể hiện ờ, ờ, cái trình độ về à, tất cả cũng như là muốn lấy lại mặt mũi cho cái việc mà bị lỗi khỏi World Cup ờ, vừa rồi đấy còn về đội tuyển Anh đây anh em thì đội tuyển Anh cũng đã bị lỗi ở cái tại tứ kết tại cái vòng loại World Cup 2022 vừa rồi đấy thì đội tuyển Anh trải qua 5 trận gần nhất tại World Cup thì uh, à, anh có được là ba chiến thắng một trận hòa và phải nhận một thất bại trước uh, Pháp và phải đã bị loại tại uh, tứ kết của vòng loại World Cup vừa rồi đấy thì anh em có thấy là những chiến thắng của đội tuyển Anh cũng uh, uh, chiến thắng rất là đậm luôn như 6-2 trước Iran này rồi thắng 3-0 trước xứ Wales này rồi 3-0 trước thằng senoran này đấy nhưng mà đáng tiếc là đội tuyển Anh đã phải nhận thất bại 1-2 trước Pháp và phải đành dừng chân tại tứ cướp uh, tứ kết tại uh, World Cup 2022 vừa rồi đấy thì một cái phong độ của ờ, đội tuyển Anh cũng khá là tốt nha anh em không đến nổi tệ và hai thằng này trong lịch sử đối đầu thì ờ, lợi thế hoàn toàn nghiêng về uh, uh, nghiêng về đội tuyển ý nha anh em anh em có thấy được ở ba trận đối đầu nhau gần nhất thì ý đã có được hai chiến thắng đó một chiến thắng anh em một chiến thắng và hai trận hòa riêng cái chiến thắng tại Euro Championship này thì ý đã giành chiến thắng trước cái thằng anh ở lột sút penalty đấy thì uh, xét về những gì mà các cầu thủ cũng như là là Ờ, phong độ và phân tích về những trận đấu vừa rồi của hai đội cũng như là tỷ lệ kèo hiện tại của nhà cái đưa ra thì tiến có đôi phần nghiêng về thằng ý nhiều hơn nha anh em về chủ nhà ý nhiều hơn vì cái đội hình của ý uh, có chiều sâu hơn cũng như là là là có kinh nghiệm chinh chiến trên cái đấu trường Euro và World Cup nhiều hơn đấy còn về đội tuyển Anh ở uh, lần này triệu tập của huấn luyện viên về đội tuyển Anh khá là trẻ nha anh em đấy những cầu thủ của đội tuyển Anh tuy có phong độ rất là tốt nhưng riêng tiếng thấy thì uh, đội tuyển Anh triệu tập các cầu thủ tại vòng loại Euro này khá là trẻ đó nên chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như là dễ, dễ rất là dễ mắc sai lầm khi mà đối đầu trước một đội tuyển Ý mà chơi gình gặp đó thì ờ, với những gì Tiến đã phân tích thì Tiến đặc biệt là nghiêng về đội tuyển Ý nhiều hơn đó, với một đội hình mà già dặn và có nhiều kinh nghiệm hơn so với một đội tuyển khá là trẻ như là hàng Anh hiện tại thì Tiến sẽ chốt cho anh em uh, hai mã kèo trong cái trận đấu này đầu tiên là mã kèo chấp ổ mã kèo kèo đồng mã kèo đồng ý đây trước tiên là tiếng chốt cho anh em ở kèo là kèo đồng nằm ý với mức là À, đá đồng và ăn đủ nha anh em đó còn thứ hai là anh em dằn thêm cho tiến vào cái mã kèo là tỷ số 11 đây anh, anh em có thể dằn thêm cho tiến cái mã kèo tỷ số 11 trận đấu này đấy thì riêng tiếng đây chỉ là những cái ý kiến mà mà tiến lên video để nhận định tham khảo cho anh em thôi nếu mà anh em thấy trùng máu hợp ý thì anh em cứ vào đó thì riêng tiến thấy thì thằng ý này cái đội hình của ý cũng có chiều sâu và và đá khá là hay ở Elgo cũng như là chiến dịch Elgo 2020 vừa rồi thì ý cũng đã lên ngôi vô địch đúng không anh em đấy và ở ở ở lần này thì chắc chắn thằng ý nó sẽ muốn bảo vệ cái ngôi vương của mình đó cũng như là cái đội hình của ý là nó già dặn có kinh nghiệm hơn đặc biệt là các cầu thủ của Napoli đang có phong độ ờ, phải nói là rất là cao luôn còn về Anh thì cũng ờ, chê không kém nhưng ờ, à, các cầu thủ của anh thì riêng tiếng thấy thôi đội hình khá là trẻ nên chắc chắn sẽ mắc sai lầm trong cái trận đấu với ý này đó và tiến sẽ à, nghiêng về thằng ý nhiều hơn là một trận hòa hoặc là một chiến thắng cho ý trận đấu này bởi vậy tiến sẽ nhận định cho anh em là vào cái mã kèo đồng ý và cùng với đó là dằn lại cái tỷ số 1-1 cả trận đấy thì anh em thấy trùng mã hợp ý anh em cứ vào với tiếng còn không anh em có thể đánh ngược lại hoặc là câu như những cái những gì tiếng nói như là anh em tham khảo thôi đấy còn những món kèo mà chuẩn hơn như trước giờ bóng lăn khi mà đã có cái đội hình chính thức ra sân kiểu như mà tiếng nói vừa gọi thằng chia xa nó mà có chấn thương hay không thì ờ, có ra sân hay không thì chắc chắn là trước giờ bốn lăn tầm một tiếng thì anh em mới biết được đúng không đó lúc đó tiếng sẽ sâu kỹ ra đội hình nếu mà có gì thay đổi mà đội tuyển ý mất nhiều trụ cột quá thì lúc đó tiếng sẽ đẩy mã kèo mới lên trên nhóm cho anh em theo cho nên riêng những anh em trên nhóm thì đừng có vào vội những cái mã kèo này nhé đây chỉ là những cái mã kèo tham khảo thôi muốn mà lấy những mã kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đi lúc đó tiến sẽ đẩy những mã kèo mà chuẩn hơn lên cho anh em theo ok cho anh em đó thì uh, à, uh, à, tiếng xin nói lại một lần nữa những mã kèo chuẩn hơn tiến sẽ được, được đẩy lên nhóm đấy và anh em muốn vào nhóm của tiến thì cứ liên hệ qua số zalo hoặc là telegram tiến để phía dưới góc màn hình đó và hai cái điều kiện vào nhóm của tiến thì thứ nhất anh em phải có một cái số 4 tối thiểu là một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến để cho tiến có thể kiểm soát được những cái biến động mã kèo trên trang và à, nếu mà có thay đổi gì tiến sẽ lập tức chụp lại và đẩy lên nhóm lúc đó anh em sẽ dễ theo hơn đúng không anh em đó à, thì cái việc mà để chơi cùng trang với tiến thì bắt buộc anh em phải có một cái ờ, số tài khoản ngân hàng và có xài cái chuyển khoản online internet banking đấy thì nếu mà anh em đạt đủ hai yêu cầu mà tiến đưa ra thì cứ liên hệ ngay cho tiến nha đấy thì uh, ờ, tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây à, anh em nếu mà yêu quý tiến thấy những những cái nhận định của tiến mà hợp ý trùng máu anh em cứ vào nhé và nếu mà những anh em nào mà yêu quý tiến ấy thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến soi kèo này cũng như là cái kênh uh, ờ, tiến bóng đá nha anh em à, và riêng cái kênh cái kênh mà tiến số kèo cũng sắp đạt đến cái mốc là một k sub rồi đấy nên anh em nhớ ờ, đẩy nhanh cho tiến đạt một k sub trong cái tháng 3 này thì tiếng cảm ơn anh em rất là nhiều cũng như là chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đó cùng với đó thì thì tiến cũng chúc cho anh em có nhiều sức khỏe nha